sẽ cha thở đi cho cả lớp dâu và tay lũ nhau chỉ hai qua mùa chạy bóng tư dư ni hoa tăng dài ngopong dewo cho bua cho cho nu tư mà tròn chỉ có che yo mo yo y chẳng đâu rằng ta lu cháy nó mà cho tao chỉ Yeah.